Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Bị tấn công tới tấp, anh Tô mách ăn tổng Ông Tô đã biết sợ rồi phải không? Vào ngày 1 tháng 8, trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bài báo mang tựa đề Hãy cảnh giác với những thông tin xuyên tạc liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam Nội dung bài báo viết thì không có gì nhiều, tuy nhiên một số lượng chữ thì rất nhiều nên khiến khán nhiều tác giả ngào ngán khi đọc những bài báo như vậy Chủ yếu là họ chối bỏ những cái sai mà xã hội đã thật tình phản ánh lên. Trang tin của Đảng Cộng sản Việt Nam là tiếng nói chính thức của Đảng. Những thông tin trên trang chắc chắn là thông tin được duyệt bởi ông Tổng, bởi nó là bộ mặt của Đảng. Lần này, ông Tô Lâm được một trang đại diện tiếng nói của Đảng Cộng sản Việt Nam đăng bình vực nó có giá trị hơn hàng trăm tờ báo khác, mặc dù trang này chẳng mấy khi có người xem. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm và ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Vụ hộ chiếu mới, ông Tô Lâm đang bị dư luận chỉ trích rất nặng nề, trong đó có các quốc gia ở châu Âu và người dân, những người mà đang sở hữu tấm hộ chiếu mới này tại những nước như vậy và họ chuẩn bị sang những nước đó. Nếu không có trang của đảng đứng ra bênh vực thì không biết chừng một vài tờ báo lớn nhận tiền của đối thủ chính trị sẽ tấn công ông Tô Lâm thì xem như ông Tô Lâm hết đường lỡ được. Ngành công an cũng có tờ báo Công an Nhân dân, nhiều bạn đọc hơn trang thông tin điện tử của báo Đảng Cộng sản. Ông Tô Lâm cho đăng bài binh vực ông trước sự tấn công của dư luận trên báo này, thì điều đó có nghĩa là những tờ báo phổ thông không được phép chạm vào ông ta. Bởi 800 tờ báo đảng đều phải nhìn trang thông tin điện tử của Đảng Cộng sản Việt Nam mà viết sao cho không bị sai phạm, không bị trái ý của đảng. Khi ông Tô Lâm mách ông Tổng Bí Thư để ông Tổng Bí Thư che chở thì điều đó có nghĩa là ông Tô Lâm đang đuối sức trước dư luận khắp nơi. Bởi ông Tô Lâm chính là cánh tay đắc lực nên ông Tổng Bí Thư dường như mới ra tay để cứu, còn dùng ông này về sau. Như tờ Thể báo chấm đã đưa tin, ông Tô Lâm rất giỏi chấn áp, bắt bớ nhưng lại rất dở trong việc đấu trí trên chính trường. Tai nạn tấm hộ chiếu chỉ là một sai sót nhỏ, nếu ông Tô Lâm cho hiệu chỉnh sớm thì giờ này đã không to chuyện đến thế và các nước trên thế giới không phản ứng một cách dữ dội và cương quyết như vậy. Đây là hình ảnh ông Tô Lâm được trang điện tử của báo đảng bênh vực dù ông sai trong vụ hộ chiếu mới của Việt Nam. Vẫn cách quen thuộc, vẫn chụp mũ những ý kiến góp ý chân thực để đe che đậy sự thật không thể chối cãi được. Ví như đánh thẳng vào việc rằng hộ chiếu Việt Nam thuộc hàng tủi thân trên thế giới rồi là thứ hạng hộ chiếu Việt Nam bị coi là thấp, thể hiện qua năng lực di chuyển, nhập cảnh thuộc hạng thấp so với các nước khác. Rồi thì quyền lực của hộ chiếu thể hiện quyền lực của dân tộc. Rồi trong khi các nước khác đang ngày càng tăng khả năng ký kết các thỏa thuận miễn thị thực cho công dân của họ, thì chính phủ Việt Nam đã không có năng lực tạo tiến bộ trong lĩnh vực này. Rồi thì được vu là luận điệu xuyên tạc, trong khi đó ai đọc lên đều thấy đấy là những thông tin xác đáng, trung thực và truyền thông quốc tế cũng như truyền thông tự do luôn miêu tả những điều đó. Và báo đảng chỉ là một trong vô vàn những tờ báo như vậy. Một số góp ý rất thiện trí với những bài như làm cách nào để nâng quyền lực của hộ chiếu Việt Nam hoặc là để cải thiện hình ảnh hộ chiếu Việt Nam rồi thì liệu chính phủ có làm được gì hay không rồi bị quy chụp là lập lờ đánh lận còn đèn. Thực ra đảng luôn giật mình với những tin như vậy. Và những đánh giá nghiêm túc và nhẹ nhàng không bao giờ Đảng Cộng sản Việt Nam chịu lắng nghe mà ngược lại họ còn quay ra chụp mũ người góp ý hoặc chê bai những chàng khác là phản động, là có ý đồ. Sai phạm họ đã quá rõ, không thể phủ nhận được. Điều đáng nói là vai trò người đứng đầu chính là ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm cần phải chịu. Tuy nhiên, ông Tô Lâm là ủy viên Bộ Chính trị luôn cố chống đến cùng mà Thời báo chấm đã ví von là ông ta húc đầu vào đá để cảnh báo ông dừng lại mà ông ta vẫn không chịu dừng, tiếp tục sai chồng sai. Đây là hình ảnh sản phẩm tệ hại của ông Tô Cậu Lâm gây phiền toái cho người dân. Hiện nay, ông Tô Lâm đang bí không biết giải quyết khó khăn này như thế nào. Sự chủ quan đầy tiếng kiêu ngạo của ông, tướng Võ Biển, đã dẫn Tô Lâm đi từ sai lầm này đến sai lầm khác. Ông Tô Lâm dường như đã thông báo và bách ông Tổng Bí Thư, tưởng đâu là hay nhưng thực tế là rất dở bởi Đảng đã nói báo chí nhà nước nghe chứ tờ Thời báo chấm và các tờ báo trên thế giới chẳng bao giờ nghe cả. Bởi Đảng nói thì những đảng viên nghe theo nhưng các đại sứ quán các nước không nghe. Vậy nên dù có mách ông Tổng thì cái sai của ông Tô Lâm vẫn bị đem ra tiếp tục mổ xẻ và thậm chí càng mổ xẻ kỹ hơn nữa. Ông Tô Lâm nên biết sợ và từ bỏ đi những luận điệu để che đậy cho sự sai phạm của mình. Bởi làm chính trị là biết nhu, biết cường đúng lúc